chào các anh nhá. Thì hôm nay sản phẩm sớm mất hôm giới thiệu với các bác về cái à, bộ đèn led pháo hoa nhá. Đấy thì mình đang review này. Bây giờ mình à, sẽ hướng dẫn các bạn à, các bác về cái cách cài đặt số led từ dưới lên trên tâm tia và từ tia ra nhá. Đây. Đây là cái tủ mà mình lắp này. Cái tủ sử dụng tủ đi qua nhá. Nguồn 12 nguồn sử dụng nguồn 5V 5V 20A đây là bộ điều khiển này đầu vào 5V này đất này data led này để nối với led đầu tiên đấy đấy, ra âm thanh các bạn cắm vào đây đấy, đấy. mạch này thì ờ, bên mình đã thêm cái ờ, chống ngược cho mạch để ờ, tránh những người các bác cắm nhầm cộng với là thêm chở hàn dòng ở đầu ra của IC đệm này tránh những hờ là mình cấp nhầm nguồn vào ok đây là ờ, đến ờ, set thì đầu tiên nhấn giữ set này các bạn bắt đầu ờ, set cái số lượng led từ dưới đất lên này nhấn giữ led này nhấn giữ set này đấy led sáng lên chữ cột này đấy led sáng lên chữ cột này thì bắt đầu nhấn tăng giảm đây nhấn tăng đấy nhấn dấu cộng để tăng lên này đấy là đấy đấy như này là thừa rồi này mình sẽ nhấn trừ đi này đấy đến con led cuối cùng của bắn lên trên này thì mình uh, dừng ở đây thì mình bắt đầu là nhấn giữ nút set tiếp này đấy nhấn giữ nút set tiếp này để led lên tia này đấy chuyển led đỏ lên tia này lên tia thì mình bắt đầu nhấn dấu cộng này đấy thì ờ, tia nó sẽ màu xanh còn tia bắn từ dưới đất lên thì nó gọi là sẽ là màu đỏ nhá đấy thì bao nhiêu led thì các bạn cấu hình bấy nhiêu led đấy tia là màu xanh ok khi đạt ưng rồi đây ví dụ nhấn trừ này đấy, nhấn cộng này đấy cộng ở đâu dừng ở đấy khi ờ, ưng rồi thì đến đoạn led mình ưng rồi thì mình nhấn giữ xét này đấy thì nó đang là tốc độ của tia bắn dưới lên mình dấu, nhấn dấu trừ này đấy nó chậm hơn đấy đấy chậm hơn nhấn dấu cộng này đấy ưng chưa khi mình ưng tốc độ này rồi thì mình chuyển sang nhấn giữ tiếp nút xét này thì nó nháy lên cột này đấy thì bây giờ cột này đây là tốc độ cột này nhấn cộng trừ để thay đổi tốc độ này mình nhấn trừ này chậm hẳn này cộng này tăng lên này tăng lên đấy ưng ở đoạn uh, hiệu nào rồi thì mình bắt đầu là nhấn tiếp dự xét này đấy nhấn dự xét thì nó về chế độ răn bắt đầu chạy đấy đấy giác âm thanh đấy bây giờ mình uh, quay uh, rộng view các bác xem nhé bật ba to một tí nữa này bớt điện khá đẹp đấy nhà nó hơi hẹp phối thì tuyệt vời luôn Cảm ơn các bạn đã theo video